Hello, chào tất cả mọi người nhé, mình là VT Gaming à, chào, chào mừng tất cả mọi người đã tới với kênh của mình Thì hôm nay mình sẽ làm cái video review về rank đồng nhé, để coi chơi game như thế nào nhé Quay lại kỷ niệm hồi xưa mình từng chơi game Thì um, tem bên mình thì bích tướng thì hai pháp sư và hai AD Mình may mắn là xin được ờ, đi rừng và vẫn nhường nhé Còn tem bên kia thì bích tướng khá là đúng luôn đi đường nào đường đó luôn thì không biết anh đồng đánh sao các bạn cùng coi với mình nhé đầu tiên thì mình cũng cứ pha mùa xanh thôi con tô len mình đi thì mình cứ nâng mắc chiêu hai trước Phám ừ, xong con quái này chắc mình lên canh tốt nha là có mạng à thôi mình không cần mình canh luôn cũng có mạng luôn rồi à, cầm ga đi tốt ga đầu game khá là mạnh nhá với lại rank này mình nghĩ là các bạn sẽ gặp và đánh giống mình hồi xưa cũng vậy thôi còn không biết đi đường nào nữa cơ gặp là đánh thôi à. tem bạn thì uh, hai AD với SB cái FAD mình khá là ghê mình xong xong mình sẽ lên ganh nha ganh cho dễ đánh mà không biết ganh này đánh sao nữa mình không này farm xong mình sẽ lên ganh nha nên canh cho dễ đánh rồi AD dưới tem mình nhà AD một cân hai luôn kìa này giống kiểu như đánh với máy vậy giờ cũng không biết di chuyển sao luôn mình di chuyển linh ta linh tinh luôn nha giờ ra mít farm nhé ra mít thôi mình có đánh nhau được với bạn bạn mid hay không coi bạn có đánh mình không nha rồi bạn ấy dí dí mình luôn này dí này là chết rồi thì cái combo của combo của Tulen thì các bạn cứ xài chiêu 1 lướt qua người chiêu hai qua người với chiêu 3 là chết nhá thì sẽ tích có nội tại giật sẽ chết luôn rồi mình qua đây mình kiếm mạng xem được bằng nào không nhá rồi SB chết này AD này đấy, xong mình lại về mid farm rồi mình lại về bùa xanh nhá thì mình đi rừng thì mình cứ farm xong bùa rồi mình đi đâu đi mà mình nghĩ ở rank này thì mình đi đâu cũng được luôn á mình ra mình kiếm chuyện với mid tiếp nhá mít này rất là máu nha biết người với máy nhưng mà đánh rất là máu nha đánh không bao giờ lui luôn không bao giờ lui thì lại lên bảng đếm số thôi à, chết xong lại về pha mùa xanh thôi nghĩ game này khá là dễ à. tám không à, chắc đánh với máy à. ừ. bạn fb bên kia giết được ad cho mình kìa ừ. farm xong mùa xanh thì chắc mình lại lên top thôi tôi cứ đi vòng tròn vậy hết bên này tới bên kia thôi chứ biết đi đâu giờ tại vì đánh dây này mình cũng không biết đi sao cho hợp lý nữa để mình lên thử mình giết được bọn tốt không nha tốt chơi không nè chơi luôn này rất là máu nha cứ gặp nó đánh nha dí mình luôn này dí mình thì mình chết rồi quay đánh luôn nha rồi lên bảng đếm số luôn xong rồi lại đi farm thôi à, mình chỉ các bạn cái tích nội tại nhanh nhất thì mình quái quái hoặc người ấy mình đến chiêu một xong mình đến chiêu hai liền luôn nếu con người thì mình sẽ được nội tại luôn nhá đó mình phao lính rất là, rất là nhanh luôn đó và mình lên đây mình kiếm bạn b chơi này chắc mình chỉ đi ăn và đi săn mạng thôi mình giết luôn hai người này AD à, chết này giật chết nha mà không chết rồi mình sẽ bắn cho một vậy còn sót đồ thì sót đầu tiên mình lên cái lươm gươm donkey nhá đồ đi rừng đó, ở ờ, mít này mít này dí mình này chết luôn này quá là xanh nhỉ tầm này thì mình gặp ai cũng diệt được luôn rồi chắc giờ mình đi farm để trụ win thôi chứ lâu lâu mình về mình review cho các bạn coi thôi chứ đánh như này khá là chán tầm này chắc mình đi uh, săn mạng thôi mình đi farm có đồ thì mình đi săn mạng thôi game này chắc kết thúc sớm mình xong lục bài mạng nữa rồi mình sẽ kết thúc game nha giờ thì mình sẽ đi uh, ra mid farm link. rồi mình về buổi xanh mình farm nhá farm cho hồi tí máu rồi mình đi anh mình kiếm mạng nhá AD siêu việt luôn kìa chắc là đánh với máy tem bên bạn yếu quá không có mình thì tem bên mình khả năng cao vẫn thắng nha mình nên kiếm bạn mid này chết luôn này mini giờ chết hơi nhiều nhá cũng biết đi đảo đường đồ biết người đánh hay máy đánh thôi mà được cái là gặp là đụng à không mà biết lui luôn này lòng vòng lòng vòng thôi giờ mình ra giữa mình chết bạn rừng bên kia nha đứng chờ kìa đứng chờ để chết hay sao vậy chết này mình tiện mình KS luôn của bạn biết nhé. biết cũng khá là xanh nên mình làm video mình KS cho xanh hơn luôn mình là đi farm farm xong mình thấy ờ, bên kia hai đánh một kìa farm xong mình qua mình kiếm chuyện nhá kìa dí cả AD luôn kìa rồi, ờ, chết cả hai người nhá chạy đâu AD đây chết luôn này giờ mình xin nhẹ con mùa xanh luôn Đấy, chắc biết dừng mình kia biết ăn mùa xanh không biết thì rank thì rank đồng này mình cảm thấy <coughs> rất là dễ nhưng hồi xưa thì mình đánh khá là khó nhá bây giờ các bạn các bạn di chuyển tốt mình ngày xưa rất là nhiều nhá hồi xưa mình vào mình cầm ban heo mà mình biết đi đường nào luôn không có gặp nó đánh như bây giờ này mình sẽ cố gắng để trụ win luôn nha để kết thúc game sớm nha xuống đây kiếm mạng bạn tốt được không Giờ mình sẽ kiếm được mạng Biết có ăn được không Giờ ok ngon lạnh Xong lại về đi farm thôi giờ mình để để đỉnh cao luôn nha cố gắng nguyên càng sớm càng tốt nha mình cầm pháp sư nên là mình đẩy trụ không được nhanh cho lắm à, pha này mình qua mình cân hai thử có được không nhá mình nghĩ là chắc được á tại vì này không còn kỹ năng mấy đâu rồi giết cả hai bạn luôn này ừ, đánh này mình mới dám cân hai nhé lên cao cao tí là fly bổ vỡ đầu luôn mình ra mình kéo mạng còn tốt có được không nhá tầm này mình đi hack mạng rồi chứ giờ mình để lính cao win luôn nha Đây, xin nó con mùa đỏ này rồi đi để lính luôn mình sẽ mạng ra này mình lại kiếm mạng nha mình sẽ cố gắng win sớm nhé tại vì chơi mình cũng khá là, là chán đấy dễ đánh quá cũng chán quá quá cũng nản mình sẽ cố gắng đẩy vào window nhé tốt lại ra này tốt rất là máu nhé bộc phá luôn này rồi mình nếu đẩy win luôn nha biết đẩy được không thôi sao chịu bắn mình nhỉ chắc mình vô trước thôi lui lui chỗ này về kiếm ít máu không win được à? về mình farm tí cho đẩy đầy máu mình lại đẩy lính win nha win sớm thôi chứ này đánh gì nữa 365 Đấy, AD à, biết đẩy trụ đi để nốt ra trụ này đi bạn rồi không đẩy luôn rồi nếu này có đang kiếm mạng nữa 20 mạng cho tròn rồi chắc mình đẩy win luôn nha video mình tới đây chắc cũng sắp kết thúc rồi cảm ơn tất cả đã mời đã coi video của mình nha thì mình lần đầu bình luận cho nên phương pháp thì mong, bạn, mong các bạn bỏ qua nhé à, ờ, các bạn mong ủng hộ mình nhé bye bye